nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi qua bài review các micro và hôm nay sẽ là micro B à, ASK BM ISK BM800 à, tiếng Việt là ISK BM800 tiếng Anh là gì đây mày đọc nhanh dở lắm ok bây giờ chúng ta cùng unbox nha <laughs> yeah đây là con dao unbox điện thoại à đầu tiên thì ta à, unbox cái băng keo đầu này ra rồi chúng ta sẽ rút được ra cái màu này thì ờ, nhìn nó khá xanh ok bây giờ chúng ta sẽ mở hộp đây nó có nút mở hộp không mở nè Ủa, thiết kế cũng khá là đắt nhỉ đây là giống như cái vali vậy ừ, một cái vali mở ra ngược rồi tại vì nó có bốn cái chân ừ, đây là mặt dưới ok chúng ta sẽ mở vali ra mở vali ra à, wow wow wow nhìn xịt quá đây là mút cái cầm này bạn biết cái cầm cái gì đây là mút ừ nút cái rung thôi đây micro chắc nằm trong đây còn đây là cái sóc mèo sóc mèo rất là xịn nó xịn hơn hẳn so với mấy cái sóc mèo bm 800 và đây là sách hướng dẫn sử dụng kèm thông số manual giấy bảo hành à, đây bây giờ mình tiến hành thử micro thôi quên mắt chưa mở micro oh nó ngắn tí rồi trên này nó có đệm một cái mút cho nó ngắn rồi mà nặng hẳn nặng lắm nặng lắm wow bạn thấy gì không các bạn có thấy gì không rất là đã bạn có thấy gì không bằng sắt rất là chắc mình còn rất là đã tay cái cái là đẹp ok bây giờ mình gắn vào nhá đây là gắn cái xúc mao thì cái xúc mao này nó có hai cái cây kẹp à. hai kẹp để mình bóp ừ, bóp ở trên dưới thì như nhau cả mình bóp và mình nhét cái micro vào đấy à, và mình gắn vào cây đây là cái cần mít ồ có vẻ khó khăn ok bây giờ chúng ta đã đánh mất xong à, bạn đây là mình có mua luôn một cái à, cái à, pop filter của hãng ISK luôn các bạn thấy không xong rồi lấy nét mũi đấy pop filter của ISK thì cái um, pop filter này nó có hai màn lọc và cái cái màn lọc rất là mịn thiết kế của nó cũng rất là đẹp hơn so với mấy cái thiết kế mấy cái pop filter ở ờ, ngoài thị trường một trăm rưỡi hai trăm ngàn đó. cái này đảm bảo là hơn hẳn ok mình gắn pop filter vào luôn lại dạ. à, mình phải hướng cái mic vào bên mình hướng ngược lại đó wow ừ, ừ, ừ. Đó, à, thì bây giờ mình đã bắt đầu thu bằng cái micro này nhưng mà các bạn cũng nên nhớ rằng là nhiều bạn um, so sánh uh, cái dòng mic này và cái này là không thể so sánh nha tại vì cái dòng mic này á là electric condenser có nghĩa là cái dòng mà cấp nguồn điện tử thì nó là dùng cái mạch làm sao để, để khuếch đại trong đó và nó hoàn toàn khác đây là dòng ờ, true condenser đây là dòng condenser bắt buộc phải có nguồn 48V và nguồn 48V nó cung cấp bằng phantom hoặc là mixer ở đây mình dùng mixer đây cái mixer này thay cho cái phantom à, ha thì à, để tránh trường hợp các bạn cứ so sánh hay là nhầm lẫn giữa cái uh, à, uh, à, condenser, chu condenser và electric condenser electric condenser thì giá nó rất là rẻ rẻ chỉ khoảng độ đâu đó 500 ngàn thôi nhưng mà cái này á, thì cái cần chu condenser thì giá nó rất là đó, đó. cho nên là các bạn đừng có so sánh hai cái này nhá à, nãy giờ các bạn đã thấy là cái âm của nó thu rất là to đúng không cường nói thì có thể là ví dụ như bây giờ nói thầm thì cái âm của nó rất là nhạy cái độ nhạy của nó rất là khủng khiếp và các bạn có thể là thu được ví dụ như bây giờ cường quay qua cái tiếng nước chảy của Ê, à, bây giờ chúng ta sẽ test thử ờ, cái cái mức độ nhạy của nó nhé các bạn có thể thấy là bây giờ cường đang để ở trước miệng cách khoảng độ 20 cm và bây giờ chúng ta sẽ để gần hơn thì cường nói cái âm lượng này vừa phải nha không có phải là quá đấy đâu hét lên là à Thấy không nó to hơn liền nhưng mà cường nói phải nói là nó, nó vừa đủ nghe hai người giống người đối diện với nhau á vừa âm phát ra thôi thì ờ, để ra xa là nó sẽ nhỏ đi tại vì đặc tính của condenser là nó thu nhạy ở phần gần à, nó vừa gần do là cái này thường là chỉ để phòng thu thôi mà để hát á hát đứng chứ để như thế này nó cũng nhỏ ha. để đằng sau nó cũng nhỏ là xoay nè alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ri đầm già xì heo thấy không chỉ có một mặt duy nhất là cái cái chiều của nó là cái chiều trước chiều của cái chữ ISK này, này là chiều trước mặt của nó và là mình nói thu vào chất lượng tốt nhất ok và mình để xe đây nè xe nè O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ri đầm già xì quy ca s à, heo 3 4 5 6 1 2 4 7 8 9 8 3 7 nào nó sẽ to và nhỏ dần và nếu mà xoay đi thì nó nhỏ đi nữa tại vì nó nó nó nó, nó thu theo hướng nó thu theo hướng ví dụ các bạn à, bây giờ mình, mình để gần vô cái nói về cái độ nhạy của nó rất là ghê thì uh, mình đó là gừng muốn mua về để test thôi chứ còn cũng không biết hát hò gì hết thì chỉ đọc uh, một vài công việc liên quan đến thu âm cho nên là cường cần có một cái mic nhạy thì uh, theo cường thấy thì cái này khá là chất lượng và để cường sẽ xem xét coi ai đó hát thử bằng cái micro này và thu âm bằng cái micro này nhé và cuối cùng thì nếu như bạn nào mà cần order mic này thì có thể lên Amazon với giá 210 đô la hoặc PM cho Cường để có giá hủy diệt. Giá hủy diệt. Đừng nghĩ tới 210 đô la. Bạn PM cho Cường bạn sẽ thấy giá rất sốc và cái mic này không thể làm giả được tại vì ở trên mỗi mic là có một serial number riêng biệt. À. À, ví dụ như cái mic này à, đây là có một cái serial number và bạn sẽ cào ở đây đây nó có một cái tấm bạc và bạn cào đây nó sẽ ra một cái số serial um, sao cường cào luôn cho các bạn xem nhé không thấy à đấy à, không thấy ờ, rồi đó, các bạn ờ, sẽ thấy đó là một cái serial number không thể nào fake được ha ừ. cái ờ, serial number này là hãng duy nhất sản xuất ra và không ai có thể biết được cái serial này, ờ, serial này mà phách cả cho nên nếu mà bạn cào cái này ra mà là serial ờ, number giả hay gì đó bạn không thể dò được và bạn dùng cái ba con này là bạn search là nó sẽ ra hàng thật hàng giả hoặc là số bên dưới này vào web của chính hãng là uh, nbisk này .vn này đó. cho nên là mặc dù giá hủy diệt nhưng mà vẫn là hàng original ok nhé yên tâm nhé bạn nào mà cần thì cứ alo cho cường xem liên ở bên dưới ok bye bye